chỗ chỗ nước nó theo kìa nước nó theo kìa nước nó theo kìa chung cá chê đánh ở chảng sau đó đủ má, thường nó nghe chung cá cha nghe chào chào Chung cá chê Mày vô lượng chung cá chê đánh bắp bình, Rồi, working dog 85 Đi bắt kem lá chơi nào Đó, đó đẹp không? Dưa dạ hấu yeah. Watermelon Riết xin nha Em ăn cái gì không ư? Táp rồi kìa Đấy, cá măng cái đồ tài le Đẹp đâu, bên nó nhảy bên kia quá trời con gì không Pugache Cobra đánh nhanh dữ rồi à? đâu mình đang test <coughs> con này quấn nhịp 4 nhịp 4 là sao chặt chặt chặt cắt. chặt chặt chặt chặt nhịp 4 đúng như nhạc chứ má nãy tôm nó nhảy nhảy nhảy vậy mà không có măng con táp. chết mày chết, chết mày. mày chết mày quá trời luôn á cá nó bơi như giò dưới á à, chia về bể điểm kìa nhảy quá trời kìa sáng sáng nay nó đi ăn ghê á sáng nay mấy cái ngày thích đi trước nước mình thích đi đúng không nó nó nó đói á à, mấy măng con mấy con chét gì nó cắn kìa ô cái bãi này nhìn đã quá ta Trời thôi lòi bự chỗ chỗ nước nó theo kìa nước nó theo kìa nước nó theo kìa thấy cái luồng nước nó theo khổng lồ luôn á đánh đánh đánh mino đánh gì cho nó theo đi anh bự luôn á con hàng hàng lớn á nhỏ nhỏ không à có con lớn nhưng mà nó theo nó không ăn hả không ráp không hồi nãy ở trong đây có một con lớn nè con tầm 2 kg á theo mồi mà không ăn Má gỡ cá mệt luôn á Nãy giờ có được con nào lớn không? Má hôm nay chẻm lớn không ăn rồi Theo không à nhỏ bàn tay à con này là là về nhà hàng là vô dĩa rồi đó không đủ một ký bảy tấm lạng à ngồi hai ký nó táp cho sướng cái uh. <laughs> nhỏ bày xem xem mà má nó nhiều Trời Mới rớt xuống nó đá liền Nhây ghê luôn Tráp á À, bà ngón tay à có con măng con măng bự đây mà chưa theo nó chưa ăn nè có một bầy ở đó luôn á con này lên dĩa được rồi nè hôm nay chúng này cá lớn nó không ăn rồi chim lá nó ăn không nãy tôi kêu ông đi ông chị đi cũng ngồi hoài đi sáng giờ chắc không có chẻm đâu chín con nào có lên được con cháu không ăn không đâu có măng đâu con đó chắc con chẻm anh ơi bự lắm con, con, con nhỏ xíu à hồi nãy có con à, hai ba ngón tay hỏi gì bà thấy nó bơi luôn mà đứng ở trong thấy luôn mà nó nó bơi ngang nó bơi vòng bơi vòng vòng ngay cái bộ trà chỗ ông đứng á sáng tôi với quân với lại nguyên đám đứng nó quýnh thấy nó bơi ngang luôn chán nhiều măng đi kìa ừ. măng đâu đó móng hai bong bóng cháp gì đâu có hai hai hai ba ngón tay cháp ngoài cống bự à, đầm đầm này mà tới mùa trướng vô đi quýnh chắc đã luôn hiệp ha ừ. à, ngồi cống cháp nhìn nhiều ghê ừ. cá kìa What? rất là đót này sáng giờ ăn này không tắp rầm rầm ừ thì cháp ở đây nó ăn từ cái con này không ừ, chém sáng giờ thả thả nồi rồi đó à thả con bàn tay ờ, bốn ngón bốn ngón thả mới trời bảy tấm ờ, bảy tấm lạng á ông này có con gì không đứng câu dữ à hả hả mang cây chích điện xuống chích mẹ cho xong đi tức quá à, ta cá lớn là dòm dòm không ăn chạy chạy dòm dòm không quá em chụp em chạy buôn cái te luôn mà không dính đó chim lá dính rồi sóc ý dính <laughs> chịu là <laughs> đứng cứng đơ luôn kìa <laughs> dính rong không bơi được cá bự chụp hình có nhớt có con bố mẹ nằm đây nè dễ thương dễ sợ cái chân á cái kè mới chắc cứu đi mấy cái bãi này nước cạn nãy giờ chẻm lớn nó cũng theo nhiều mà nó ăn thấy nó luôn tiếng mấy ừ. sáng giờ đánh mười nổi táp đã lầm lầm Đấy, nổi với lửng. Ừ. Ồ, mấy cái thế này khó đánh